xuân đã về có nỗi nào vừa ngày xuân đến xuân xuân nơi xuân đã về tiếng chúc giấc mưa chào đón mùa xuân xuân xuân nơi xuân đến rồi cánh em bay về cho tình mình nào nước xuân xuân nơi xuân đến rồi những đóa vang chào mừng xuân sang nghe âm vang một câu chúc yên lành một mùa xuân mới dần dần đời dân đã về kính chúc mọi người có điều mong ước trong hương dân ta vẫn chào kính chúc một nhà gặp nhiều an vui